Có phải chăng do lòng cố chấp quá nặng Mỗi khi mở miệng ra thì đề cao mình lên Chê bai theo dệt hạ người ta xuống Thử hỏi ai thông cảm được Những ai hay than điều đó là do thấy lỗi người Liền sanh tâm ngã mạng xem thường tất cả Khi đã tỏ ra thái độ kinh mạng hay chê bai nói xấu Thì họ không thể nào thông cảm mình được Từ đó ai cũng tránh xa nên trở thành kẻ cô độc rồi đâm ra chán đời oán người như thế tại sao mình cô độc tất cả đều do quá đề cao bản ngã và xét nét lỗi người ai ơi ít nói là vàng nói nhiều nhiều lỗi trái ngang cũng nhiều chi bằng ít nói bao nhiêu khỏi điều phiền não khỏi điều thị phi minh phát Muốn có cuộc sống hài hòa yên vui, chúng ta phải luôn luôn thấy lỗi mình mà quên cái dở của người, thì tự nhiên bản ngã xuống liền. Vì thế lục tổ dạy, nếu người thật chân tu, không thấy người đời lỗi, nếu thấy lỗi của người, lỗi mình đến bên trái, người sai ta không sai, ta sai tự có lỗi, chỉ dẹp tâm mình sai, dứt trừ phiền não sạch thương ghét chẳng bận lòng duỗi thẳng hai chân nghĩ qua bài kệ trên lục tổ nói nếu người thật chân tu không thấy lỗi người đời nếu thấy tức là tu giả vì người tu thật lúc nào cũng nhắc nhở mình sao mà ăn nói không lựa lời lại còn thị phi phiền não nổi sân cứ nhớ như thế tự khiển trách mình và luôn luôn thấy ai cũng tốt Ngược lại, chỉ thấy lỗi người thì dễ sanh tâm quỷ bán thêm bớt chuyện người ta. Ngày đó mình đã sai rồi. Họ lỗi là chuyện của họ. Nếu thấy khuyên được thì tốt, bằng không cứ giữ mình đừng lỗi là được. Ai nói làm sao mặc kệ ai, miễn ta giữ dạng tấm lòng ngay. Nếu ta chân chánh, người cho sái, chân vẫn hoàng chân thật chẳng sai giác huệ. Nói tóm lại, người không nói lời thiêu dệt, thời không có ai phiền trách, oán hận. Nhờ thế tâm trí được an nhàn, ung dung tự tại. Thượng đem giáo lý chân thật khuyên nhủ, làm cho chúng sanh được an vui, nên ai nghe đến tên cũng đều cảm phục oai đức. Theo Kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy, Người nào không nói lời theo dệt thời thành tựu được ba món quyết định. Một, quyết định được người trí ưa thích. Hai, quyết định dùng trí như thật đáp các lời hỏi. Ba, quyết định có ai đức tối thắng đối với nhân thiên không hư vọng. Nếu đem công đức lành đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được Đức Như Lai thọ ký chẳng có luống dối, Đức Phật đã thọ ký thời không bao giờ rơi vào tam đồ ác đạo. Ngược lại trong Kinh A Hàm, Phật dạy Nếu người nào điên đảo, thị phi, ganh ghét người hiền Theo dệt não hại chúng sanh Kẻ đó đi đến đâu, ai cũng ghét bỏ Phước đức càng giảm, thêm lắm tai họa xa lìa chánh pháp Thân hoại mạng chung, đọa vào ba đường ác Chịu nhiều thống khổ lời nói thiêu dệt mang hại đến thế người trí há chẳng ngăn ngừa lắm ư cổ đức khuyên ta ác thứ bảy ỷ ngôn chất chứa đợi cho người làm lỗi xéo dày của tiền nhiều tự phụ rằng hay chủ ỷ thế nhiếc xài kẻ dưới lắc léo chi có ba tức lưỡi quan ỷ khôn mạt sát dân ngu nghèo ỷ lanh láo xược lu bù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 Chúng ta phải biết rằng khẩu nghiệp là cái quả mô của hết thảy oán thù. Cho nên chư Phật đều dạy không được nói lời dối trá, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời thêu dịch, nói lời vua nịnh, quanh co, hoa mỹ, phù phiếm, khinh khi, thô bạo, biện bác, xảo lanh, quỷ quyệt, vô nghĩa, nói ngược, nói xuôi, đảo lộn trời đất, để lợi mình hại người chê bai lẫn nhau. Nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy tụ về mình, nói đến người khác thì bao nhiêu điều ác độc đều đổ hết cho họ. Quỷ bán người hiền lương, vu khống kẻ vô tội, vô đạo, vô nghĩa, không nghĩ đến tai họa của nó, nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi. Cho nên Kinh nói, trong ba nghiệp thân, khẩu, ý, khẩu nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Lời nói là một kho báu sẵn có trong từng người, nhưng đòi hỏi chúng ta có biết sử dụng hay không. Phật dạy, phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố. Một, lời nói phải đúng sự thật, có nghĩa là mắt thấy tai nghe, hội đủ các chứng cớ mới nên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật thì không nên nói. Như chuyện tiện thân Đức Phật làm thầy tỳ kheo. Một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang. Người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi, Thầy có thấy con nai chạy qua đây không? Thầy nghĩ, nếu mình nói không, thì phạm giới nói dối. Còn như nói có, thì gián tiếp chỉ cho thợ săn giết chết con nai. Thầy chợt nghĩ ra ý hay, liền đứng lên trả lời. Từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy gì hết Người có trí Đối diện với thực tế Cho dù có khó khăn đến đâu Cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp Đem lại lợi ích cho chúng sanh Mà không phạm giới hư vọng hai Lời nói phải hợp thời Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, buồn phiền, nóng giận, bệnh hoạn hay giữa đám đông. Khoan nói, đợi cho họ mạnh khỏe, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống, khi đó không nên tức giận la mắng mà chỉ nên nói với chủ nhà. Anh chị thông cảm, bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết nó xả xuống nhà tôi dơ quá. Nếu họ không sửa đổi, mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên dùng. Ông bà ta thường nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên. Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường xảy ra xung đột, nhờ ông chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bản chất con người là thích làm thay đời. Anh ta nghe thế khoái chí nói, ông chồng kia thì thô lỗ, ăn nhậu, bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ lại lười biếng, ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà. Khi đó chỉ cần nói, nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh nên gia đình mình được yên vui. Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai, chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng thủ tướng người Anh đã từng nói, Thượng đế hành phạt tôi thế nào thì phạt, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai, ta nên bình tĩnh sáng suốt, mời họ ngồi vào bàn hòa giải trong tinh thần tôn trọng đối phương. Ta dùng cách nói khiêm tốn, hòa nhã thì người ta dễ chấp nhận hơn. Trái lại, nếu mình nói với giọng dao to, búa lớn, xúc phạm người ta một cách quá đáng và chỉ trích với thái độ hách dịch thì chắc chắn người nghe chống đối lại chứ ta đừng mong thuyết phục được ai người ác đến đâu có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm nhận ra lẽ phải từ xưa đến nay có biết bao bạo chúa hiếu chiến tàn sát lê dân nhưng có lúc họ cũng biết lắng nghe lẽ phải lúc hạng võ đến thành ngoại quỳnh ra lệnh chôn sống tất cả thanh niên có một em bé 13 tuổi tên Cừu Thúc đến nói với hạng võ. Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ có nhận thấy rằng hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại. Hạng võ nghe lời nói phải, liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát, rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản và mệnh sống của dân chúng. ba Lời nói phải cẩn thận Nghĩa là khi nói ra phải đo lường tác dụng của nó tốt hay xấu, phía sau có di họa gì không. Nhiều người tuy không trực tiếp lấy dao, cầm súng, đâm chém, bắn giết người khác, nhưng họ lại đã kích nhau bằng những binh khí miệng lưỡi, còn lợi hại hơn cung tên giáo mát. Ở đời, có nhiều người ăn nói độc địa, làm cho người nghe giống như bị ngộ độc, tuổi nhục mà chết. Chúng ta nhìn cuộc sống xung quanh hay nghe đài xem báo Thấy có nhiều câu chuyện không đáng nhưng lại đưa đến chết người Như báo đăng tin Có bà nội nghi đứa cháu lấy tiền Liền chửi mắng nàng dâu Mày đừng có dạy con tham lam giống dòng họ bên ngoài của nó Cô dâu quá tức giận Đè đứa con xuống đánh một hồi Lỡ tay làm đứa con bị chết Kết quả người mẹ vô tù ngồi, còn bà nội thì hối hận suốt đời. Trong xã hội, có vô số trường hợp rắc rối, như trong sách ứng xử nói. Trong gia đình nọ có cậu con trai tên là Tấn. Cậu ta thường tụ tập bạn bè để đi ăn nhậu hút chích. Đã nhiều lần bị cha mẹ ngăn cấm, nhưng Tấn vẫn tiếp tục ăn chơi sa đọa. Một hôm, Ông cha thấy Tấn dẫn bạn về nhà với bộ dạng say sưa Ông vô cùng tức giận mắng Tấn trước mặt bạn bè Mày là thằng mất dạy Tao nói hoài mà không nghe Cứ đi ăn chơi hoài Đồ ly lợm không biết xấu hổ Sống chật đất bị uống thuốc độc chết phức cho rồi đi Tấn tự ái tức giận buồn tuổi Lấy thuốc độc tự dẫn chết Nên có câu chót lưỡi là kiếm phong tuyền giết người chẳng máu lụy phiền biết bao quý vị cố gắng lấy đạo đức khắc phục nghịch cảnh chuyển hóa được thì tốt bằng không coi như đó là nghiệp mà mình phải trả nếu chẳng nghĩ thế thì dễ gây thêm ác nghiệp oan trái biết bao giờ mới trả hết 4. Lời nói phải xuất phát từ lòng thương yêu chân thật muốn có lời nói trọn lành trong sạch mang niềm vui đến cho mọi người chúng ta phải có lòng từ bi hỷ xả những lỗi lầm của người chung quanh khi đó mới là ái ngữ chân thật xuất phát từ lòng thương yêu ban niềm vui đến mọi người trong kinh tạng nikaya phật dạy người nào nói lời chân thật bảo vệ sự thật của người khác thực hành được như thế mới gọi là biết hộ trì chân lý thuở phật còn trụ thế một hôm có ông bà la môn đến hỏi phật thế nào là hộ trì chân lý phật đáp người nào đối với chánh pháp có niềm tin bất đồng từ bỏ lời nói dối trá đâm thọc thêu dệt thô ác thường đem lời lành giáo hóa chúng sanh đó là người biết hộ trì chân lý tám la mã không tham dục tham dục có nhiều loại như là tham tiền của mê sắc đẹp ưa danh vọng địa vị ham ăn uống thích ngủ nghỉ hoặc đam mê sắc tốt tiếng hay hương thơm vị ngon xúc êm dịu tham dục là nguyên nhân làm cho con người say mê ràng buộc khổ lụy và gieo khổ đau đến người khác gây tạo vô số ác nghiệp vì thế phật bảo chúng ta phải tránh xa nó chúng ta ai cũng biết như tham tiền của vàng ngọc phải đầy đọa sát thân lại thường dướng ách nạn mất mạng thuở và còn tại thế một hôm ngài cùng chư vị tỳ kheo đang đi bỗng thấy một túi vàng bên vệ đường Phật bảo các thầy tỳ kheo Đó là rắn độc Mau tránh xa Không khéo nó hại ta Phật và chư Tăng đi chưa bao xa Có bốn người đi đến Nhặt lên định đem ra chia Nhưng họ bàn với nhau Mình đang đói Nên đi mua món gì ăn cho khỏe Rồi chia cũng không muộn Liền cử một người đi Người đó trên đường đi Tự nghĩ Số vàng đem chia làm tư uổng quá Tốt nhất là mua thuốc độc trộn vào thức ăn Cho chúng chết hết Ta sẽ hưởng một mình Còn ba người ở lại Cùng bàn tính với nhau Đợi cho nó mua đồ ăn về Đập cho chết Còn lại ba chúng ta chia nhau Kết quả người đi mua thức ăn vừa về tới Đã bị đập chết Xong ba người còn lại Cùng nhau ăn mừng Rồi bị ngộ độc chết theo Kênh kênh quà quà Thấy thì chết đáp xuống cắn mổ ăn Cũng chết luôn Nên có câu Nhân tham tài tác tử Điểu tham thực tắc dông Chim tham ăn xa vào dòng lưới Cá mê mồi mắc phải lưới câu Ai ôi phải nghĩ cho sâu Sắc tài danh lợi Nó đâu có bền Mồi phú quý như tên độc dược Bà vinh qua càng rước khổ đau đó là miếng mật trên dao ai mà tham nhiễm liếm vào chết ngay còn tham sắc đẹp thì tốn tiền hao sức tâm thần bất an ghen tuông phiền buồn, gây thù chuốc oán tranh giành giết hại lẫn nhau làm nước mất nhà tan cửa nát biến mình thành người hèn yếu mù quáng ngây khờ phải chịu sự sai khiến thúc giục dưới mệnh lệnh của kẻ bày mưu như vào thời nhà chu u dương là người chìm đắm trong tựu sắc ngày đêm say mê nhan sắc tuyệt trần của bao tử mà những tâm giam vợ đầy con giết hại chuông thần cuối cùng mất nước đến vua ngô phụ sai cũng vì đam mê sắc đẹp của tây thiên mà mất cả giang sơn một khi con người ta đắm mình vào sắc dục thì mất hết lý trí trở thành kẻ si mê độc ác tự làm hại mình hại người xa vào địa ngục suy cho cùng sắc đẹp đó cho dù nam hay nữ nó chỉ là cái túi da bên trong chứa đầy những thứ nhơ uế tanh hôi có gì đáng để cho chúng ta say mê ái dục là nguyên nhân tạo ra bản ngã mỗi ngày lớn lên sanh tâm kiêu căng hống hách tạo nhiều nghiệp chướng hiện tại khổ lụy sau khi chết sanh vào cõi dữ người đắm say sát dục tự lao mình xuống hố người trí cắt trừ ái bỏ mọi dục không màng thấy sắc tâm mê tưởng chẳng xét lẽ vô thường người mê cho là đẹp giả dối lại yêu thương đắm mình trong dâm lạc tâm kéo kén khác chi người trí huệ dứt hẳn hết khổ não sầu bi người tâm trí buông lung dâm nhơ cho là sạch tình ân ái sâu nặng là lao ngục trói trăng người tỉnh giác trừ dâm bất tịnh quán để tâm nhờ đó khỏi lao ngục và chết dứt tận mầm kinh pháp cú tham danh vọng phải vào lòn ra cuối lao tâm nhọc sức khi được rồi lại sợ kẻ khác hãm hại Lúc nào cũng phập phòng lo sợ Cho người canh gác chẳng khác nào kẻ tử tù Nhưng thiên hạ nào ai biết cứ mãi lo tranh giành Nên có câu Danh tiếng lẫy lừng, danh tiếng hại Tuổi tên lừng lẫy, tuổi tên trù Bao phen bay nhảy, bao phen dài Mấy trận tài khôn, mấy trận ngu Hay là có tài mà cậy chi tài chữ tài liền với chữ tai một dần nguyễn du muốn khỏi bị lợi danh xiềng xích trói buộc thân tâm thanh tịnh an vui chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện trong kinh tăng chi chuyện kể thuở phật còn tại thế có vị hoàng tử tên là bạc đề xuất gia tu học trong giáo pháp của đức thế tôn một hôm đang hành thiền Ngài thấy rõ sự lợi ích của đời sống phạm hạnh Liền thốt lên Hạnh phúc thay, hạnh phúc thay Khi đó, có một vị tỳ kheo ngồi thiền gần bên nghe thế Hôm sau, đem chuyện đó trình lên Phật Ngài cho gọi Bạc Đề đến hỏi nguyên do Bạch Thế Tôn, sự dĩ con thốt lên lời ấy Là vì trong khi con làm hoàng tử lúc nào cũng phập phòng lo sợ người khác tranh giành ngai vàng hãm hại làm cho thân tâm luôn luôn bất an kể từ khi xuất gia tuy chỉ có tam y nhất bát không có gì dướng bận nhờ thế đội tâm rất an lạc nên cậu mới thốt lên câu hạnh phúc thai là vậy phật quay sang bảo chư tỳ kheo hãy noi gương hạnh ấy xa lìa ngũ dục sống đời tri túc an bần lạc đạo mới được tự tại giải thoát an vui qua chuyện trên để cho chúng ta thấy hạnh phúc ở đây không phải là danh vọng vật chất mà đòi hỏi mình có biết đủ hay không nếu chẳng biết đủ dù làm vua cõi người làm chúa cõi trời cũng chưa vừa ý trong kinh a hàm kể tiền thân phật là vua đảnh sanh làm chuyện luân thánh dương cai quản bốn châu thiên hạ còn không vừa lòng lên trời, đế thích chia cho nửa tòa ngồi vẫn chưa xứng ý, định chiếm luôn cung trời. Kiếp người ngắn ngủi, phải nên tinh tấn làm phước thiện. Nếu mãi lười biếng, hẹn hò, e rằng đến khi tử thần gõ cửa đi vào cõi dữ, lúc đó ăn năn, muốn làm lành thì đã quá muộn màng. Kinh Di Giáo Phật dạy các hàng đệ tử Ngày thời siêng năng tu tập các pháp lành Chớ bỏ sai thời đầu đêm cuối đêm phải tinh tấn tụng kinh niệm phật ngồi thiền đừng vì nhân duyên ngủ nghỉ luống qua một đời phải nhớ giặc vô thường đang trình giết người hơn kẻ oan gia hãy mau tỉnh ngộ sớm cầu diệt độ ngoài ra có nhiều người còn đam mê đủ thứ nào là hương thơm cảm xúc êm dịu tiếng hay có người mê đến nỗi nếu là bộ phim đó giọng ca nọ mới chịu ai chiếu phim bắt đại khác liền đổi giận chửi rủa đủ điều ôi thật là mê muội vô cùng muốn có cuộc sống hài hòa chúng ta phải tu hành hỷ xã tùy thuận lẫn nhau khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng ta phải bình tĩnh quán sát lời phật dạy ngũ dục lục trần là pháp loạn tâm tổn hao sức khỏe đều nguy hại cho lòng đạo cả nếu ta thấy rõ các pháp không thật Thì tâm ta liền trở nên an lạc Sở dĩ con người khổ Là do lòng cố chấp quá nặng Như khi hương thơm đến Đẩy sinh ưa thích Hôi thối tới liền bực dọc Tức giận Muốn khắc phục phải tình tâm Để thấy tự tánh nó không thật Đủ duyên thì đến Hết duyên liền mất Nhìn lại thân ta cũng là nhơ uế có chi phải bận tâm buồn phiền Không giải quyết được gì Tốt nhất lo dọn dẹp Hoặc tránh né hay hơn là phiền trách Cho đến xúc chạm Những gì êm ái, mịn màng Thì sanh tâm say đắm Thô cứng lại chán ghét Phật dạy Người đam mê xúc dục Nên cứ mãi lẫn quẩn trong dòng sinh tử Chịu biết bao kiếp nạn Giống như người đứng trước vực thẳm Không biết rớt xuống lúc nào nên có câu Bởi mê mới làm tôi thì dục Nếu ngộ đâu tùng phục lòng ta Dục ta đều hại người ta Dục là thống khổ Ta là trầm luân Dục thường vì sát thân khởi xướng Ta thường vì vọng tưởng sinh ra Cả hai đều thứ mắt loà Lại gần thấy đẹp Hại xa không lường Hay là Nhãn thấy sắc thường hay bận biệu tai ưa nghe lắm điệu âm thanh, mắt dưới tai đều chọn đẹp xinh còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu đồ thơm tho nó ưa nó chịu chốn xạ hương hay lết lại gần lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần đồ ngọt béo nó ưa nó mến thân tham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho vị tấm tình ý thì ưa sửa sắc soi hình với chức phận cho cao cho quý sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt đó cho rồi thì tòa sen mới đặng đứng ngồi cho thông thả hưởng mùi sen báo cổ đức Thi văn cho chúng ta biết nếu lục căn của mình được thanh tịnh ngay đó là bồ đề niết bàn tịnh độ không cần tìm ở đâu xa Phật Pháp vốn ở thế gian Trong đời giác ngộ chớ tìm đâu xa Bồ đề cuộc sống quanh ta Bôn ba cầu ngộ chỉ là uổng công Pháp Bảo Đà Kinh Trần Nhân Tông cũng nói Ở đời vui đạo hãy tùy duyên Đói đến thì ăn, mệt nghỉ liền Trong nhà có báo thôi tìm kiếm Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền bởi trong cái vọng tâm Nó có cái chân tâm ở sẵn trong đó Không cần tìm ở đâu xa Cho nên Ngài nói Trong nhà có báu Thôi tìm kiếm Nhưng khi nào của báu đó nó mới hiện ra Chỉ khi nào lục căn Đối với lục trần không sanh ra niệm nào hết Giữ tâm bình thường Đó là thiền Là kiến tánh rồi Còn tìm ở đâu nữa Cũng như sóng không lìa nước Khi gió lặng thì sóng tự nhiên sẽ yên sóng gió dĩ như phiền não vô minh nước trong yên tịnh dĩ như niết bàn thanh tịnh chân như vậy chân như vậy chân như vậy chân như vậy trái lại lục căn còn tham đắm trụ chấp dính mắt lục trần đó là nguyên nhân gây ra ác nghiệp sáu căn tiếp với sáu trần gây ra tội lỗi không ngừng một giây nơi bể khổ bơi vào lặng hụp chốn tà đồ mãi dục chân bon đam mê nhân ngã bằng non đi con đường quấy bỏ con đường lành để nhắc nhở cho các vị khất sĩ giữ gìn sáu căn đừng buông thả tự thân trong lĩnh vực thất niệm Phật kể cho các vị khất sĩ nghe một mẫu chuyện như sau. Một hôm nọ, có một con chim ưng thình lình đáp xuống chụp lấy một con chim cút rồi bay vút lên cao. Con chim cút than khóc, tự trách là mình đã đi ra khỏi vùng mà cha mẹ bảo không nên ra khỏi, cho nên mới bị tai nạn. Nếu ta biết nghe lời cha mẹ thì con chim ưng này làm gì được ta? Nghe con chim cúc nói thế, chim ưng hỏi. Vậy dùng nào mà cha mẹ mày bảo đừng ra khỏi? Chim cúc trả lời, đó là giạc đất mới được cày. Chim ưng lấy làm lạ, bèn mang chim cúc trả về chỗ cũ rồi nói. Này, cúc, mày hãy liệu hồn, tao chỉ thả mày lần này thôi. Lần sau nếu bắt được mày, tao sẽ không thả đâu. Chim cút trở về giặt đất đã cày Leo lên đứng trên một hòn đất lớn rồi nói Này chim ưng Mày hãy xuống đây xem có thể bắt được tao hay không Chim ưng nổi giận Dùng hết sức lực lao dút xuống Chim cút thấy thế Lập tức chui xuống nắp dưới hòn đất Chim ưng chẳng những không bắt được chim cút Mà còn da vào hòn đất quá mạnh Đến nỗi bị vỡ ngực Quay ra dãy chết này các vị khất sĩ, người tu hành phải an trú trong chánh niệm, hộ trì sáu căn cho nghiêm chỉnh. Rời khỏi lãnh vực chánh niệm, tức là đi vào lãnh thổ của ma dương, thế nào cũng bị tai nạn. Sở chỉ có người ta bị tai ách hoạn nạn và gây tạo ác nghiệp là vì quá đam mê dục lạc. Con người thường gây đau khổ cho nhau, tạo nên những cuộc tranh giành tàn khốc để đời sống cá nhân được an nhàn càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi không biết đủ dầu sống trên ngọc ngà châu báu vẫn thấy thiếu tham dục là ngọn lửa luôn luôn bốc cháy trong lòng nhân loại chính nó là nguồn gốc sinh ra mọi khổ đau ở thế gian tham nhiều chừng nào là tự chuốc lấy khổ lụy nhiều chừng đó tham là căn bệnh trầm kha khó trị Người ta sống chưa tới trăm năm Mà lại toan tính việc muôn đời Có kẻ giàu sang ức triệu Ngồi không hưởng suốt cuộc đời chưa hết Vẫn còn dơ vét của thế gian Tham lam, ích kỷ Là bận nhơ che mất ánh sáng trí huệ Nhận ngụy làm chân Gây ra vô số ác nghiệp Hàng ngày những vụ đâm chém Tranh giành danh lợi Tình tiền não hại lẫn nhau không sao kể hết. Vì nó mà muôn ngàn thảm họa nảy sinh, chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Trong kinh A Hàm, Phật dạy ngài Mahanam: Sở dĩ chúng sanh đau khổ là vì đam mê ngũ dục, lấy dục làm gốc, nên xảy ra cảnh ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em dòng họ bêu xấu hơn thua sát phạt lẫn nhau Ngoài xã hội dân chúng, vua quan tranh địa vị chức quyền chưa đủ, lại khởi binh xâm lấn nước khác, gây nên cảnh bắn giết, đánh đập, tra tấn, hành phạt đủ cách. Thật là giả man, mất hết nhân tính, giống như hung thần, ác quỷ hổ báo, đều do lòng dục tạo ra thảm cảnh như thế. Cho nên, Đức Phật khuyên các hàng đệ tử phải ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Tuyệt đối không được đụng chạm đến danh dự quyền lợi người khác, cho dù đó là của cha mẹ, anh chị em, con cháu, dòng họ. Dễ xảy ra xung đột, làm mất hết tình nghĩa. Điều đó chúng ta phải thận trọng. Nếu như họ không quan hỷ giúp, thời chớ có xin một cách quá đáng. Có nhiều người được bà con hay bạn bè cho tiền của họ lấy đó làm vui thích sinh hoài nhưng quý vị nên nhớ trong kinh phật dạy người trí thà để người ta thiếu nợ mình chớ có thiếu nợ người kiếp sau phải trả gấp nhiều lần trong lương hoàng sám nói oán thù xuất phát từ trong gia đình thân bằng quyến thuộc mới xem qua lấy làm lạ nhưng suy nghĩ kỹ thời thấy khi sống chung lâu ngày lắm lúc vô tình hoặc cố ý đụng chạm xúc não lẫn nhau có chút gì không vừa lòng liền sanh tâm giận dữ anh em giành của cha con trở mặt chồng vợ ly hôn ông bà cha mẹ thường trách con cháu hoặc con cháu phiền trách ông bà cha mẹ cho đến anh chị em dòng họ hết thảy đều trách móc hiềm hận lẫn nhau nếu nhà giàu có thì đua nhau đến xin Càng xin càng lấy làm không đủ Xin mãi người ta không cho Trở lại ôm lòng oán hận Tìm cách trả thù kết oán đời đời không thôi Thế mới biết Oán thù ba đời không ai xa lạ Đều là bà con thân thiết chúng ta là nhóm oan gia Nên có lời khuyên Xin nhiều người ghét kẻ phiền Xin mà chẳng đặng ta liền buồn ngay Vậy nên ta chớ xin ai Đặng cho an lạc khoan thai nhẹ nhàng Để xây dựng hạnh phúc cho nhân loại Đức Phật khuyên chúng ta ít muốn biết đủ Nói Chúng sanh nhân nơi dục Duyên nơi dục Lấy dục làm gốc Nên thân làm ác Khẩu nói ác ý nghĩ ác. Người đó về sau bị quả báo bệnh nằm liệt giường, khổ bức toàn thân, đau nhức vô cùng, cầu sống chẳng được, nguyện chết không xong, gieo nhân ác hiện tại, gặt lấy quả báo sầu đau. Sau khi chết, rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khi sanh làm người hạ tiện, đói rách, khổ não triền miên. Kinh Giang nói, Chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo trả dai bất tận Đều từ tham dục mà ra Tha ngươi Trong Kinh Phật đã chỉ rõ sự tai hại của tham dục Chúng ta chớ có buông lung gây tạo ác nghiệp Mà phải ăn năn sám hối Những tội đã làm nguyện xin trừ diệt Những tội chưa làm thề không dám làm Người có nhiều tội lỗi mà chẳng biết hổ thẹn tội dồn đến thân như nước chảy về biển lâu ngày thành sâu nặng nếu người có tội lỗi tự biết đó là tội lỗi thành tâm sám hối cải tà quy chánh bỏ ác tu thiện tội lỗi tự tiêu dần như người bệnh xuất hạn lần lần được lành mạnh kinh tứ thập nhị chương để cảnh tỉnh lòng tham của người đời, cổ đức dạy Ác thứ tám là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng cánh Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu tốt xấu cũng là dồn chứa nhớ lời phật khi xưa dạy sửa của thế trần như mật dính dao kẻ tham ăn kê miệng liếm vào chừng đứt lưỡi mới là hối hận tham của thế làm điều tàn nhẫn nhắm mắt rồi đâu có mang theo tham tiền tài thường dưỡng nạn eo tham sắc đẹp nhà tan cửa nát lúc tận số nằm trơ một xác gẫm kim tiền phụ bạc bất tài không làm cho ta được sống dai lại chẳng bước tiễn đưa một bước thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt lo dung trồng cội phước về sau muốn trừ tham phải liệu cách nào phải bố thí diệt lòng ích kỷ tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ vật ở trần như bọt nước làng mây thân ta còn rài đó mai đây của ấy cũng khi tan khi hiệp chín không sân nhuế sân nhuế là tính nóng nảy giận hờn hễ ai nói động đến mình một chút hoặc làm trái ý nghịch lòng liền sân si, sừng sộ, phẫn nộ chống đối tới cùng. Đó gọi là sân nhuế. Phật cấm sân hận vì nó rất tai hại, giống như ngọn lửa dữ đốt cháy cả mình lẫn người xung quanh. Vì thế, trong Kinh quan Nghiêm nói, nhất niệm sân tâm khởi bá dạng chướng môn khai, nghĩa là một niệm sân nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra Thật vậy, có lắm người không ngăn được cơn tức giận, đánh đập vợ con đến nỗi tàn tật, đốt phá của cải rồi ân hận suốt đời. Cũng có người lắm lúc không làm chủ tánh nóng giận của mình, dẫn đến tình cốt nhục chia lìa, nghĩa vợ chồng phân ly, bản thân trở thành thù hận. Vì thế, khổng tử dạy Thiên tử không nhẫn, nước tiêu hư, chư hầu không nhẫn, mất thửa mạng quan lại không nhận bị hình phạt vợ chồng không nhận tình ý xa anh em không nhận chia lìa nhau tự thân không nhận họa đến thân ngài dạy tiếp thiên tử nhẫn nước không hư chư hầu nhẫn nên việc lớn quan lại nhẫn nên chức vị vợ chồng nhẫn tình chung thủy anh em nhẫn nhà giàu sang bằng hữu nhẫn danh không hư tự thân nhẫn không hòa hoạn nhẫn nhẫn nhẫn tất cả ác duyên dứt nhịn nhịn nhịn buông tay ngàn hỏa đều tiêu tục ngữ có câu một câu nhịn chính câu lành trên đời có nhiều người giận một cách phi lý như có một anh thợ mộc Lỡ tay làm hư đồ liền nổi giận Miệng vừa nói tay vừa đập Mày hư, tao cho hư luôn Vì thiếu đức kiên nhẫn Nên biết bao người bỏ dở gian công việc giữa chừng một cách đáng tiếc Đối với việc làm mà không khắc phục được Thì làm sao hài hòa với những người cộng sự Ngoài xã hội Chúng ta thường thấy những cuộc tranh tụng giữa hai bên cha mẹ, vợ chồng vì thiếu niềm tin nên xảy ra tranh cãi Kết quả là đưa đến khổ đau Đều do lòng cố chấp, bảo thủ Thấy lỗi người mà ra Như bà vợ thì muốn ông chồng đừng uống rượu, hút thuốc Còn ông chồng lại bảo vợ đừng có cằn nhằn, ăn xài Nhưng thử hỏi Tự bỏ cái tật của mình coi có được chăng? Nói như thế không có nghĩa là ai muốn làm gì mặc kệ nếu thấy việc chi không tốt, làm tốn hao tiền của sức lực, ta nên cố gắng khuyên nhắc lẫn nhau. Nếu không được, coi đó là nghiệp, ráng nhẫn nhịn trả cho rồi. Tranh cãi làm chi cho sanh sự lôi thôi. Như mẫu chuyện trong sách giáo dục gia đình nói, có anh chàng tên là Nhu, có cô vợ tánh tình hung dữ lại nói dai vô cùng. Việc không đáng cứ nói mãi nhưng anh vẫn tự nhiên coi như chẳng có chuyện gì xảy ra nhờ hiểu đạo lấy nghịch cảnh rèn luyện đức nhẫn nại nên gia đình được bình yên sở dĩ con người ta đau khổ là vì không chấp nhận sự thật vui chịu với nó thí dụ như ông bà thấy con cháu làm ồn thời bực mình la rầy chửi rủa vô tình tập cho mình thói quen lâu ngày thành nghiệp khi đó khó mà sửa đổi nếu chúng ta biết an nhẫn lấy sự ồn ào của chúng làm vui thì vẫn vui như thường cũng như cái nhà của mình đâu có hẹp nhưng nếu chú rể về ở chung thì anh chị em bên vợ cảm thấy chật là vì tâm ích kỷ hẹp hòi che mờ lý trí đạo đức đánh mất hết tình nghĩa có nhiều người nói nhìn kẻ có thế lực lớn tuổi hơn mình dễ hơn là nhìn những người yếu kém nhỏ tuổi như con cháu quý vị nói như thế không đúng nghĩa chữ nhẫn mà nhận ở đây là chấp nhận và cảnh ngộ nhìn chịu sự mắng nhiếc khinh bỉ kẻ yếu kém nhỏ tuổi hơn mình người như thế mới gọi là nhẫn nại cao quý trong kinh a hàm nói xưa có trận giặc giữa atula và chư thiên lúc đó đế thích thắng trận bắt được Atula Dương trói tại cột cờ. Atula Dương chửi mắng nhục mạ đế thích đủ điều, nhưng ngài vẫn nhẫn nại, không nói lại lời nào. Khi đó, người hầu đế thích bèn nói kệ. Tại sao thiên đế sợ, tự tỏ mình yếu kém, tu chất mắng trước điện, vẫn im lặng để nghe. Đế thích đáp, không phải ta sợ chúng đâu mà vì ta nghe lời Phật dạy. Người nào có thế lực mà nhẫn nại sự chửi mắng của kẻ dưới tay mình, đó là người cao thượng, có sức hùng mạnh. Vì thế nên ta nhẫn nại. Bảy giờ, Đế Thích Điền dùng bài kệ đáp lời người hầu. Nó chẳng có sức mạnh, ta nào có sợ chi, lẽ đâu hàng đại trí, cùng kẻ ngu tranh luận. Khi đó, người hầu đọc bài kệ trình đế thích nay không trị kẻ ngu sợ sau này khó nhẫn hãy trừng trị nó ngay cho nó tự sửa lỗi bấy giờ đế thích vì người hầu mà nói kệ người ngu không hiểu biết cho ta là sợ hãi ta quán đệ nhất nghĩa nhẫn nhục là bậc nhất ác trong các điều ác Giới sân lại sinh sân Giới sân mà công sân Là chiến thắng tột đỉnh Nếu có người tranh luận Không đáp là hơn hết Ta thường nói Người trí không tranh với kẻ ngu Ai tu hạnh từ bi Trí huệ không giận hờn Họ mắng người trí nhìn Người trí thắng kẻ ngu phạm người có hai việc Vì mình và vì người Thấy người không tranh luận cho là họ ngu ngốc nếu người có sức lớn nhịn được người không sức sức ấy là bậc nhất hơn hết trong sự nhẫn người ngu bảo có sức sức ấy không phải sức nếu người được sức nhẫn sức ấy là vô địch đó là điều chúng ta cần biết để mở rộng lòng quảng đại nhẫn nại vì nhẫn là pháp lành đệ nhất thế gian và suốt thế gian Nhờ tu hạnh nhẫn Người Phật tử tại gia làm nên sự nghiệp Gia đình hạnh phúc, yên vui Người xuất gia mau thành công đắc đạo Như chuyện ông Thuấn Có cha là cổ tẩu Mẹ mất sớm nên cha cưới vợ kế Sanh được đứa con trai tên là Tượng Bất hạnh cho ông Thuấn là thường bị mẹ ghẻ chửi mắng, đánh đập, hãm hại đủ cách. Một hôm, bà ta dùng lời đường mật nói với cổ tẩu, bảo Thuấn vào lịch sơn cày ruộng. Nghe lời vợ, cổ tẩu bảo Thuấn đến đó cày trong ba ngày cho xong, nếu không xong thì trị tội. Ông Thuấn đến nơi, nhìn thửa ruộng mênh mông, cài ba ngày làm sao rồi liền òa lên khóc cảm động đất trời voi trong rừng ra cày ruộng chim xuống nhổ cỏ trong ba ngày là xong về phục lĩnh cha vua nghiều nghe danh hiếu liền cho mời thuấn về triều gả hai cô con gái là nga hoàng và nữ anh rồi nhường ngôi cho thuấn lên làm vua lấy đức giáo dân nên thiên hạ được thái bình âu ca lạc nghiệp cha nhu nhược Mẹ độc ác, em ngạo nghễ Nhưng ông Thuấn vẫn nhẫn nhịn không hề oán trách Nhờ thế gia đình được êm ấm Làm nên sự nghiệp và hiếu đạo Gương lành của ông được sử sách lưu truyền đến nay Hay là chuyện Ngài Thần Quang Nghe danh tổ Bồ Đề Đạt Ma liền tìm đến chùa Thiếu Lâm Thế tổ ngồi xoay mặt vào vách thạch động Thần Quang đứng chờ đến nửa đêm tuyết xuống ngập nửa ống chân Tổ thấy thế liền hỏi Ngươi làm gì đứng đây Bạch tổ sư con cầu pháp Cầu pháp dễ thế sao Thần quan liền lấy gươm chặt đứt cánh tay Dâng lên tổ Để tỏ lòng cương quyết cầu pháp Tổ khen người có chí kiên nhẫn Nên Ngài truyền y bác làm tổ thứ hai Pháp hiệu là Huệ Khả Người học đạo Nếu thiếu đức nhẫn nại dễ thối chí ngã lòng xa đọa Như chuyện độc giác tiên nhân Vì một niềm sân Không nhận được Mất hết năm phép thần thông Ông uất đầu lam phất Do sân bị đọa làm con chồn bay Vua A Dục không dạt được cơn giận Sanh làm con rắn Nên có câu Nhất sơn chi quả Năng thiêu và khoảnh công đức chi lâm nghĩa là một đóm lửa sơn nổi lên đốt ta muôn mẫu rừng công đức thuở và còn tại thế ngài từng dạy tứ chúng các con phải biết rằng sân hận rất nguy hiểm còn hơn lửa dữ thường phải phòng hộ đừng để chúng xâm nhập bởi tai hại của nó phá hoại các pháp lành lẫn danh thơm tiếng tốt đúng như trong kinh trung bộ nói vào thời đức phật có nữ gia chủ tên là Vedehika, nổi tiếng là người hiền thục, nên được người đời tán dương ca tụng. Đứa tớ gái Kali nói, chưa chắc, sở dĩ bà ta hiền là vì chưa có ai làm trái ý, để mình thử xem thật hư thế nào. Theo thường lệ, cô thức sớm quét dọn, dâng nước cho bà rửa mặt điểm tâm. Hôm nay ngủ một giấc tới trưa, Bà thấy thế trợn mắt Nhưng cô vẫn tiếp tục làm như vậy đến ba bốn ngày Bà ta nhẫn hết nổi Vào phòng lôi cô ra chửi mắng Sẵn tay lấy cây gài cửa đánh vào đầu Máu chảy lai láng Cô tớ chạy ra đường khóc la Bà con cô bác ơi Lại đây mà xem Bà Vedehika đánh tôi lỗ đầu Kể từ đó Không còn ai gọi bà là người hiền nữa Thế gian có vô số chuyện rắc rối không sao kể xiết Giống như cuồng chỉ rối Chúng ta hãy cố gắng đề phòng, nhẫn nại Để gỡ những cái gút Nếu bực tức bước xé Rối càng thêm rối Chính vì thiếu đức khiêm nhường nhẫn nại Nên có nhiều người hay than Sao, sao tôi sống ở đâu cũng không được Bởi vì họ quá đề cao tự cho ta đây là tài trí hơn người không nhịn một tiếng chẳng chịu thua một câu thì thử hỏi sống ở đâu cho được nên có câu người khôn ít nói nghe nhiều lựa lời đối đáp lựa điều hỏi han trước người hiền ngõ khôn ngoan nhường trên một bước rộng đàn dễ đi việc người chưa nói làm chi chuyện mình mình biết vậy thì mới khôn hay là nhẫn một tiếng thời sóng yên gió lặng lùi một bước thì biển rộng trời cao thật vậy nếu ai biết nhẫn nhịn thì trời đất rộng mênh mông thông dông tự tại ngược lại còn đấu tranh hơn thua thì khó mà đi đâu được kinh pháp cú nói không trói buộc nào bằng ái dục không khổ nào bằng khổ ngủ ấm Không ác nào bằng ác sân hận Không vui nào bằng vui niết bàn Nên Phật dạy Nếu người nào ôm lòng sân hận Là tự ngăn thánh đạo Mất công đức lớn Đời này và đời sau Không thấy được điều gì vui thú Chúng ta hãy suy nghiệm qua câu chuyện trong Kinh Hiền Ngu sau đây Để rút ra kinh nghiệm trong khi tu tập Ngõ hầu ngăn ngừa quả xấu về sau Chuyện kể vua Ba Tư Nạc có cô con gái tên là Kim Cương Thân hình sần sự giống như da cóc Ai nhìn thấy đều kinh tởm tránh xa Cho nên đức vua không cho công chúa ra ngoài Vì số cô con gái tên là Kim Cương Thân hình sần sự giống như da cóc Ai nhìn thấy đều kinh tởm tránh xa Cho nên đức vua không cho công chúa ra ngoài vì sợ người ta biết cho ông là người thất đức nên mới có con như thế. Công chúa Kim Cương khi lớn lên tự nghĩ mình chẳng khác nào như chim lồng cá chậu, muốn đi đâu cũng không được. Thậm chí nghe nói Đức Phật ra đời định đến nghe Pháp để tu hành vẫn không được. Một hôm nghe tỳ nữ nói Phật có tam minh lục thông Chúng sanh khẩn cầu Ngài đều được cứu giúp công chúa liền bảo tỳ nữ mua sắm hương hoa lập bàn hương án hướng về linh thú sơn thành tâm đảnh lễ cầu xin phật từ bi chỉ giáo cho con biết cách tu hành hóa giải ác nghiệp động bối tự tâm đức phật dùng thần thông bay đến ngự trên hư không hào quang sáng chói công chúa nhìn lên thấy phật có ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp trong lòng vô cùng hoan hỷ Đảnh lễ thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn Do ác nghiệp gì Con lãnh thọ thân hình thô xấu thế này Nhưng đó Phật nói Hồi thời quá khứ Có ông trưởng giả thường phát tâm cúng dường bố thí Vì muốn cho con gái tạo phước Nên mỗi khi chư tăng và người nghèo đến xin Liền kêu con ra sớt bát cúng dường bố thí Một hôm không may cho cô con gái gặp phải vì biết chi Phật bị bệnh cùi, thân hình lở loét. Cô ta nổi giận sanh tâm kinh mạng chê vì biết chi Phật là xấu xí, hôi tanh nên nhòm gớm phiền trách. Sớt bát rồi, sao ông không mau đi, hôi quá chịu không nổi. Đối với những người bệnh hoạn dơ bẩn, cô đều khi dễ, phỉ bán, khạc nhổ. Nói đến đây Phật bảo Này Kim Cương Người con gái thuở đó chính là tiền kiếp của con Vì xem thường vị bích chi Phật Và kinh khi những người bệnh hoạn, dơ bẩn Mới bị quả báo thân hình thô xấu như thế Nhưng nhờ con biết bố thí cúng dường Nên nay được làm công chúa Để hưởng phước khi xưa con đã tạo Bạch Đức Thế Tôn Muốn chịu quá thân hình xấu xí này Phải tu hạnh gì Muốn hóa giải nó Con phải tu hạnh nhẫn nhục trên kính dưới nhường nói lời êm ái chân thiện làm cho người nghe sanh tâm hoan hỷ đó là nhân lành kết thành quả tốt thân hình xinh đẹp ai nhìn thấy cũng kính mến sau khi nghe phật dạy xong công chúa thành tâm sám hối phát nguyện từ đây cho đến trọn đời cô không bao giờ khởi lên tâm niệm giận hờn nói lời thô ác với bất cứ chúng sanh nào rồi chí thành đảnh lễ chiêm ngưỡng đức phật bảy lần tự nhiên dung mạo trở nên xinh đẹp chúng ta giống như một họa công muốn vẽ đẹp hay xấu tùy ý ai thực hành hạnh nhẫn nhục từ bi hỷ xả khiêm nhường nói lời hiền hòa là đang phát họa cho mình một bức chân dung tuyệt mỹ ngược lại sân si cống cao ngạo mạn nói lời thô tục là tự vẽ cho mình tấm hình thô xấu. Nếu ai không tin, tha hồ sân si, nói càng. Kiếp sau thân hình xấu xí, đi đâu cũng che đậy sợ người ta thấy. Đến khi đó, ăn năn đã muộn. Người hay sân nó hiện ra tướng xấu, tự làm khổ mình và người khác, nên nó trổ ra quả xấu, khổ không thể tránh được. Thật vậy, mỗi khi sân hận nổi lên, quý vị xoay gương quay đẹp hay xấu. Có người giận quá, mặt tái xanh, tay chân run rẩy, đứng ngồi không yên, tim đập mạnh, giọng nói ngập ngừng. Đó là nguyên nhân đau tim, tăng huyết áp, đứt mạch máu mà chết. Trên đường đời để chung gai gặp gành, chúng ta gặp rất nhiều cảnh trái ý nghịch lòng, muốn cho những đụng chạm bớt đi các võ sư Nhật dạy các môn đệ phải mềm mại như cây liễu, đừng cứng như cây tùng. Nếu chúng ta không chịu mềm mại như cây liễu mà cứ nhất định cứng như cây tùng, như thế là ta đã gây ra những xung đột bất tận trong tâm, làm cho ta lo lắng, khổ sở, cáo kỉnh, rồi sinh ra bệnh thần kinh, dị ung, chẳng khác nào cây tùng cứng cỏi phải gãy đổ trước trận cuồng phong. Chúng ta nên biết tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa, chạy trên đá nhọn mà nó vẫn chịu đựng được. Là nhờ vỏ xe mềm dẻo làm cho sự va chạm trên đường dịu đi. Cũng vậy, chúng ta sống trên cõi đời đầy chông gai, thử thách, muốn vượt qua mọi trở ngại, phải mềm mại, nhẫn nại, làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây Từ bào thai ra thường chịu khổ Chúng sanh như thế chớ giận hại Nóng giận khởi lên dùng từ diệt Từ bi nóng giận không chung cùng Người nhờ từ bi nóng giận dứt Dĩ như sáng tối không chung chỗ Nếu giữ tình giới mà nóng giận Người ấy tự phá pháp lợi mình tất cả chúng sanh là quyến thuộc tại sao gia tăng giận não hại nếu khởi nóng giận muốn hại người chưa đến người kia trước đốt mình thế nên thường nghĩ hành từ bi nóng giận nghĩ ác sẽ không sanh nếu người thường nghĩ hành pháp lành thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ đời nay được vui sao cũng thế được đạo thường vui ấy niết bàn nếu tâm dồn chứa điều bất thiện Tự mất lợi mình lại hại người Vì thế Chúng ta phải cố gắng nhẫn nại Từ con người cho đến con mũi, mồng, kiến ông Gió, mưa, nóng lạnh Đói khát, bệnh chết Hoan hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh Không hề than gian, oán trách Được như vậy mới mong thành công đắc đạo như Tích Đại Đức Lomasa Nagatora, hành đạo trên núi Gitiyapapata. Khi ấy nhằm mùa nắng trời nóng, nhưng Ngài vẫn ngồi tham thiền vì nghĩ rằng Nhiều kiếp ta đã đọa địa ngục, bị lửa thiêu đốt, nóng gấp muôn lần sự nóng này. Nhờ thấy được điều đó, nên Ngài kiên nhẫn thiền quán chứng đắc đạo quả A-la-hớn lại có đại đức khác đi khất thực ba ngày liên tiếp Chẳng có ai cúng món gì Trong cơn đói khát Nhưng Ngài không ngã lòng Vì tự nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp Ta đã sanh làm ngã quỷ Bị đói khát hơn thế này nữa Nên Ngài kham nhẫn Dùng minh sát tuệ Quán sát lý vô thường Khổ não và vô ngã Liền đắc quả A-la-hớn Tích trên ngụ ý khuyên chúng ta không nên để cho những sự khổ bên ngoài chi phối mà bỏ dở sự tu hành. Cạnh nắng mưa gió lạnh, hành hạ bước não thân, thân cam chịu không phiền, được gọi là thân nhẫn. Sự nhục mã chua cay, hoặc mắng nhiếc tồi tệ, cam chịu không chửi lại, được gọi là khẩu nhẫn. Đối trước mọi nghịch cảnh, không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận, được gọi là ý nhẫn, thiện pháp. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật bảo đại chúng nhẫn hơn hết trên đời, nhẫn là đạo an vui, nhẫn thêm nhiều tiếng khen, nhẫn giàu sang được lâu, nhẫn được đầy đủ tướng tốt, nhẫn hay có oai lực, nhẫn hay thành nghề khéo, nhẫn giết phục oán địch những dẹp hết lo rầu những được đông họ hàng những thời được sống thọ những là áo giáp thần những là con thuyền to dược bể khổ những là liều thuốc hay cứu sống nhiều sinh mạng những lửa không thể cháy những dao không thể cắt những không thể trúng độc những nước không thể trôi những được thiên thần gia hộ những ngày đêm thường yên ổn những thân luôn được bình an những lãnh lấy phước báo tốt những được đến đạo lành những chẳng hại chúng sanh những xa địa thập ác những thành tựu lục độ những được ba ngôi báo phật pháp tăng những nhục hạnh an ổn khắc phục được hận thù tiêu trừ các tai nạn hưởng nhân quả tốt lành nhờ tu hành nhẫn dục lòng từ được tăng trưởng trí đức được nâng cao đạo màu ngày tỏ rạng nói tóm lại nếu chúng ta biết nhu hòa nhẫn nhịn trước những cảnh trái ý nghịch lòng thì việc lớn quá nhỏ việc nhỏ quá không bao nhiêu phiền não, oan trái, oán thù đều hóa giải hết và hưởng được nhiều phước báo, mau thành Phật quả. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy: Nếu ai xa lìa sân hận, thời thành tựu được tám món tâm pháp vui mừng. Một, không tâm khổ não. Hai, không còn sân hận. Ba, không lòng kiện tụng 4. Lòng du hòa ngay thật 5. Được tâm từ của Bậc Thánh 6. Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh 7. Thân tướng trang nghiêm xinh đẹp Chúng sinh đều tôn kính 8. Do sự hòa nhẫn Mau sanh về cõi Phạm Thiên Đó là tám món tâm pháp hỷ duyệt Nếu ai hồi hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác sau khi thành Phật Được tâm vô ngại của Phật Người xem không chán Vô ngại là tâm tự tại Không có gì làm chướng ngại Thân hình đoan trang Đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Trời, người đều kính ngưỡng Ngược lại Ai hay nóng giận Hiện tại tự chuốc lấy âu sầu khổ quả vào thân Và làm cho gia đình đổ vỡ sự nghiệp khó thành gây thù kết oán mọi người tránh xa kinh niết bàn nói nếu người nào tánh khí sân si khi quả báo thành thục phải xa địa ngục ra khỏi địa ngục thọ thân súc sanh làm rắn độc sư tử cột beo gấu sói mèo chồn ó diều nếu được làm người thân hình xấu xí ai nhìn thấy đều chán ghét lại nữa trong kinh akham tisuta đức phật dạy rằng này chư tỳ kheo có bảy sự lợi ích cho người tu pháp hành nhẫn nại một thân tâm an lạc mát mẻ hai thường khởi lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh ba được nhiều người hài lòng yêu mến bốn không gây ác cảm với ai năm không tạo tội ác gieo nhiều phước thiện sáu Lúc lâm chung tâm trí sáng suốt bảy Sau khi mạng chung do thiện nghiệp sanh lên cõi trời Này chư tỳ kheo Có bảy điều tai hại đối với những người không tu pháp nhẫn nại một Tánh hay tức giận nóng nảy hai Thường khởi tâm tàn nhẫn đối với người khác ba Nhiều người không hài lòng phần đông chẳng ai yêu mến. bốn Gây lắm oan trái với mọi người. năm Tạo nên bao ác nghiệp. sáu Lúc lâm chung thần thức mê muội. bảy Sau khi mạng chung do ác nghiệp cho quả tái sanh cõi ác giới, địa ngục, súc sanh, Atula. Tai hại của sân nhuế như thế há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Tôi thiết nghĩ không cần trình bày nhiều Quý Phật tử cũng thấy đâu là lợi, đâu là hại Tôi cầu mong sao tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hành pháp môn nhẫn dục này Có hiệu quả tốt đẹp Để cho cõi đời thêm phần an lạc Nhờ tu hành nhẫn nhục Lửa sân hận dập tắt Dục vọng chẳng hoành hành Căn lành càng thêm lớn Thiện Pháp 10. Không tà kiến tà kiến là tinh tà mong phước mê tín tà dạy chấp thường chấp đoạn chẳng tin nhân quả tội phước sống tranh đấu chết là hết không có thiên đường địa ngục tây phương cực lạc đó là tà kiến phật cấm không cho các hàng đệ tử mê tín tà kiến vì đó là nguyên nhân làm chướng ngăn thánh đạo phật chỉ cho phép các hàng đệ tử tin vào những điều chân chánh chứ không phải phật cấm chúng ta đừng tin gì hết bởi vì sống ở đời nếu ta không tin ai cả thử hỏi làm được việc gì trong gia đình ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu dòng họ không tin tưởng cứ mãi hiềm kỵ lẫn nhau thì có gì là hạnh phúc xã hội như thế sẽ loạn mất đã sống chung phải tin tưởng lẫn nhau thì mới hòa hợp làm nên sự nghiệp to lớn trên việc tu hành Đức tin rất cần thiết Đó là căn bản sanh ra muôn hạnh lành Đạt đến đạo quả Giả sử trò chẳng tin thầy Phật tử không tin lời Phật dạy Biết căn cứ vào đâu để tu hành Nhờ có đức tin mạnh mẽ Chí nguyện vững vàng Mới dẹp được lòng tà ác Nên có câu Tính năng tượng dưỡng chư thiện căn Tính năng siêu xuất chúng ma lộ Có nghĩa là lòng chánh tính nuôi dưỡng được các căn lành vượt khỏi con đường ma tuy nhiên đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt phân biệt giả chân hầu tránh khỏi ma đạo chịu khổ báo về sau như câu chuyện phật độ ông trưởng giả keo kiệt quay về quy y tam bảo thọ trì ngũ giới ít hôm sau ma dư muốn thử xem lòng tin của ông như thế nào nên quá ra phật đến bảo trưởng giả Hôm trước ta chỉ thử ngươi đó thôi Vì Phật Pháp chủ trương giải thoát Làm cho con người được tự do Chứ đâu có bảo giữ gìn những giới luật khắc khe Ràng buộc thiệt thòi như thế Để ông hãy xả giới đi Trưởng giả lấy làm ngạc nhiên tự nghĩ Hình dung giống Phật Mà lời dạy trước sau trái ngược Nên thưa Bạch Đức Thế Tôn Con xét thấy xả giới rất nguy hiểm Nếu mọi người không giữ giới sát sanh cứ tự do giết hại lẫn nhau thì cõi đời sẽ diễn ra biết bao nhiêu cảnh đầu rơi máu đổ thịt nát xương tan loạn ly tứ phía nếu ai ai cũng trộm cướp thời còn đâu là an ninh trật tự tất cả dâm loạn còn đâu là luân thường đạo lý đua nhau lừa dối còn đâu là uy tín cứ mãi say sưa tối ngày thì còn đâu là nhân phẩm đạo đức theo chỗ xét nghĩ của con xã giới rất tai hại nên không xả giới được Mong Thế Tôn lượng thứ cho Mà dường mấy phen lung lạc Nhưng trưởng giả khăng khăng một lòng Mà dường đành biến mất Qua chuyện trên để cho chúng ta thấy Người Phật tử đã nhận chân được giáo lý Cho dù Phật hay Hòa Thượng Nói ra mà không phù hợp với lẽ phải cũng không tin Có lắm người thiếu trí nhận định Đụng đâu tin đó nên dễ lạc vào ma đạo vì thế cổ đức cảnh báo đạo giới lý từ đây nhiều chỗ phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ chọn nơi nào đạo chánh phụng thờ thì mới được thân sau cao quý nhìn phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành vì yêu dân ta chỉ ngọn ngành khuyên lê thứ làm lành ác tránh Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh Quyên dương trần sớm tránh mới màu Thời kỳ này nhiều quỷ lắm ma Ráng nghe kỹ lời ta mách trước Tin không tin thì cũng mặc tình Chữ ta lắm công trình dạy dỗ Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ Ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài Mà cũng không trúng động lòng Ngài Nên cố oán phá đời mãi mãi Cổ đức còn nhắc nhở thêm Câu đạo đức bay mùi thơm lạ Muốn nếm thì phải ráng sưu tầm Các đạo tà mưu khéo âm thầm Dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ Chúng nói xuống khuyên răng nhiều chỗ Dùng phép màu lòe mắt chúng sanh Ai ham linh theo nó tập tành Xa cảm bẫy khó mong sống sót lấy trí xét đoán tận tường lời Phật dạy gọi là chánh tín. Trái lại chỉ tin mù quáng là mê tín. Từ cổ chí kim, chưa có ai tu mê tín mà thành đạo bao giờ. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật thuyết minh giáo lý nhân quả, nghiệp báo, không có vị thiên thần, ông bà cô cậu nào có quyền sắp đặt an bài số phận cho ta thế mà có nhiều người không tin lời phật dạy tối ngày cứ mơ tưởng gửi gắm linh hồn vào những thế giới quyển hoặc không tự chủ được mình lúc nào cũng phập phòng lo sợ trí huệ lu mờ làm việc mù quáng như thấy con cháu bệnh hoạn tai nạn hoặc gia đình xào xáo làm ăn không được Nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên bà xuống. Bảo tại vì bị quỷ thần cửu quyền quở, phải giết heo gà dịch để cúng tế, thì gia đạo mới được bình yên. Thật là trái ngược giáo lý từ bi. Giống như chuyện trong Kinh Pháp Cú thí dụ nói, thuở Phật, có ông vua tên là Hòa Mặc. Một hôm mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt giường, vua cho mời rất nhiều danh y điều trị và đến cầu phù chú nơi các đồng cốt song bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm do đó vua cho mời hai trăm vị bà la môn vào cung cúng dường rồi hỏi thái hậu bệnh nặng đã lâu không biết vì nguyên nhân gì các bà la môn trả lời bệnh của thái hậu là do tinh tú sai loạn âm dương bất hòa vua hỏi làm cách nào để trừ được các bà la môn nói nên bài lễ cầu đảo núi non nhật nguyệt tinh tú nơi khoảng đất trống ngoài thành phía đông và giết một trăm súc vật đủ loại với một đứa bé để tế trời thời mẹ của bệ hạ hết bệnh vua nghe lời liền cho người lùa voi ngựa bò dê đủ trăm loại và một đứa bé đi ra chỗ tế tự dọc đường tiếng than khóc kêu la gian dội khắp nơi động lòng từ đức phật và chúng đệ tử đi đến cửa thành phía đông vua hòa mạc và mọi người đến nơi trông thấy đức phật uy nghi rực rỡ hào quang tỏa sáng như mặt trời mọc ai nấy đều khởi tâm kính mộ vua liền xuống xe đến trước phật chắp tay xá bái đức phật hỏi đại dương định đi đâu Vua vòng tay đáp Mẫu hậu con lâm trọng bình Lương y khắp nơi trị không hết Nay con đem đứa bé và các súc vật đến đây Để tế cúng chư thiên Cầu đảo tinh tú Cầu cho mẹ con được hết bệnh Đức Phật bảo rằng Ông giết người sát vật cúng tế chư thiên Cầu đảo tinh tú Để cầu cho mẹ ông hết bệnh Là điều phi lý Giả sử ông suốt đời cực khổ Đem tất cả bò, dê, trong thiên hạ ra sát sinh để tế tự cầu đảo thì sẽ mang tội rất lớn như núi tu di thật là phí công vô ích đại dương nên biết muốn có lúa ăn phải lo cày cấy muốn sống thọ phải hành từ bi muốn được trí huệ phải chuyên học hỏi mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy kẻ giàu sang thì không thích bữa ăn của nhà nghèo chư thiên kia ở cung điện thất bảo muốn ăn mặc tự nhiên như ý lẽ đâu lại bỏ vị cam lộ mà dùng đồ máu thịt tanh hôi vua hòa mặt nghe lời phật dạy thấy được lẽ đạo vô cùng hoan hỷ cho người đưa đứa bé về nhà và phóng thích các con vật muốn đi đâu tùy ý kinh dược sư dạy tin các thầy tà ma ngoại đạo yêu nghiệt thế gian nói nhảm hòa phúc sinh ra sợ hãi tâm chẳng được an xem bói thấy xấu giết nhiều chúng sanh khẩn giái thần thánh cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc muốn sống lâu thêm vẫn không thể được ngu si mê hoặc mê tín tà kiến thành ra chết uổng đọa vào địa ngục không có ngày ra qua lời phật dạy chúng ta thấy gieo nhân gì thì hưởng quả nấy chớ thiên thần ông bà ai lại gia hại con cháu có nhiều người nói nhờ cúng tế gian giái mới hết bệnh làm ăn phát đạt đó chẳng qua là duyên trùng hợp nếu nói cúng cầu được thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa gieo giống đắng quả đắng nhân ác tránh được chăng làm ác chịu tội khổ tu thiện hưởng phước lành Kinh Pháp Cú Chúng ta xem kinh Thấy rõ chuyện Ngài Mục Kiền Liên có đầy đủ lục thông Mà còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết Là vì trong quá khứ Nghe lời vợ Đánh đập cha mẹ Như thế chúng ta đủ biết Nghiệp người nào nấy trả Không ai có quyền ngăn cản được Khi nó đã đến Cho dù đó là Phật, Thánh Cũng không ngoại lệ Như chuyện cô kỵ nữ chinh cha đụng bụng du oan nói Phật ăn ở với cô có thai. Khi mọi người phát hiện ra, việc đó là giả, ai cũng phiền trách cô đủ điều. Nhưng đối với Đức Phật, Ngài thấu suốt luật nhân quả, nên bình thản kể cho tứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp Ngài làm vua. Một hôm, bá quan lâm triệu, nhìn ra thấy chư vị sa môn đi cất thực, ai đấy đều hướng về đó vái chào, làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ đói các khanh chớ có tin mấy ông sa môn đó ba ngày ôm bát liêm diêm đi khất thực Trông ra vẻ từ bi Nhưng khi về chùa Họ có tình nhân, vợ con, ai biết Nói đến đây Phật bảo Cũng vì câu nói phỉ bán đó Cho nên hôm nay ta bị quả báo Của chinh cha đồn bụng nói xấu ta Chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả Nên có người mới quy y dài ngày gian giái cầu xin đủ thứ Nào là cầu cho được bình an, mạnh khỏe, sống lâu, mua may bán đắt, phát đạt giàu sang, nhưng không được dư ý, lại gặp toàn chuyện chẳng may, liền sanh tâm phiền trách Phật không linh, gặp tà thuyết của tà giáo, dùng bùa chú mê hoặc hay tung tiền ra mua chuộc dụ dỗ bỏ đạo liền. Hàng người như thế không hiểu gì về giáo lý nhân quả, thời không bao giờ tồn tại trong chánh pháp Phật Đà. Có ba góc độ người ta thường bỏ đạo Đó là tình cảm, tiền của Và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là chính ta Người chẳng có lòng trung hậu Thế gian không xài Nói chi là Phật Thánh Họ đến với đạo Mục đích cầu danh, lợi, tình, tiền Nếu không được lại sanh tâm hủy bán tam bảo Thử hỏi còn ai họ chưa Kẻ đó phải xa vào đường dữ Kinh Tạp Bảo Tạng nói Phước nghiệp tự ta tạo Chẳng phải nhờ cúng thần mà được Phải biết tất cả phước lành Đều do giữ giới Cúng dường, bố thí mà thành Chứ chẳng phải cúng cầu mà được Trong khí kinh Phật dạy Người không có chánh kiến Giống như lấy cát đấu Muốn cho thành cơm Chuyện đó không bao giờ có Uổng công vô ích Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy lại tin những thuyết du dơ về ngày giờ năm tháng thì không đúng chánh pháp chút nào chưa hết lại có khi vợ chồng bất hòa không biết bày tỏ cùng ai liền tìm đến thị bói họ nói nào là kỵ tuổi khắc khẩu chuyện đã xấu lại thêm bị thị bói hù dọa làm cho gia đạo càng rắc rối thêm bởi ma lực mê tín ám ảnh hết đổ thừa cung mạng tuổi tác đến nhà cửa cà ràng ông táo không còn gì để nói nữa có nước đánh lộn ly dị là xong tại sao mình không dám chấp nhận lỗi để sửa đổi lại đổ thừa đủ thứ chuyện ôi mê tín đến nước đó thì không còn gì để nói thí dụ mình lựa ngày giờ tốt nhưng khi ra đường gặp chuyện rắc rối mà không nhịn người ta thử hỏi có tốt được không? Trong nhà trên dưới nếu biết nhường nhịn, thông cảm tha thứ những lỗi lầm cho nhau thì không cần coi bói, gia đạo vẫn được bình an. Tại sao chúng ta phải hòa? Vì mỗi người đều có cái hay khác nhau. Khi hữu sự, nhờ người ta mới hoan hỷ giúp mình. Ngược lại căng thẳng, khi cần, ai mà giúp? Nên người xưa nói, bàn tay năm ngón ngắn dài khác nhau nhưng đều sử dụng được cả đông có anh tây có em đồng lòng đoàn kết thì làm việc gì cũng xong nên có câu hòa nhau của chất đầy kho gây nhau chén bát nồi ơ tan tành thuận nhau ăn đủ mặt lạnh nghịch nhau bụng đói thân trần nêu ngao từ chỗ hòa thuận đó nó đem lại tài lộc làm cho gia đình được hạnh phúc cần gì phải đi coi bói đa số thầy bói họ nói chung chung năm nay không được tốt nếu có phước thì qua không phước bị nạn như thế mình ráng lo làm phước không tốt hơn là đi xem bói toán trong khế kinh phật nói tất cả các pháp đều từ nhân duyên sanh và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lý quả chẳng phải trời rồng quỷ thần gây ra thiện ác kết quả riêng nhân quả lý đương nhiên làm thiện sẽ được thiện gieo giống ngọt vui yên kinh pháp cú qua lời phật dạy chúng ta thấy đối với chúng sanh ngài không bao giờ thưởng hay phạt bất cứ một ai chỉ đưa ra giáo lý nhân quả tốt xấu khổ vui tự mình tạo ra không ai có quyền ban phước hay giáng họa nên người theo phật tự tin nơi mình không bị lệ thuộc bất cứ ai như lời phật dạy ta là phật đã thành các ông là phật sẽ thành đó là tự do bình đẳng từ bi hỷ xã vô ngã dị tha thương yêu tất cả muôn loài dạng vật. Lại có người quan niệm sai lầm khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp, liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy tìm đối phương trả thù, để người ta cho mình là thánh tử đạo, được Phật trời, Thượng Đế, Thánh Thần rước về thiên đàng cực lạc. Nhưng xin thưa quý vị, cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo nếu giết hại người Phải lãnh lấy ác báo đau thương chết thảm Đối với Đức Phật Ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp Lấy lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh Cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập Giết hại tổ, thầy, ông bà, cha mẹ cho đến thân mình Cũng không được oán hận trả thù Tâm hồn thiên liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết. Đó là điều chúng ta cần biết. Chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo, để được ơn trên khen thưởng, phong quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử, trong kinh A Hàm Phật bảo phải thực hành thiền định quán sát thấy cho rõ các pháp lúc thịnh khi suy đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan không có gì tồn tại mà phải bảo thủ giết hại lẫn nhau gây thù kết oán nếu hiểu được như thế chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ không có chi bận tâm đó là bức thông điệp vô giá đức phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập nhưng có mấy ai hiểu ra Cứ mãi giết hại lẫn nhau Thật đáng buồn thay Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh Mê mờ không lối thoát Nên Đức Phật hiện thân ra đời Đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy Đưa nhân loại thoát khỏi dòng mê lộ Là đệ tử phước mỏng nghiệp dày Sanh sao Phật hơn 25 thế kỷ Trí mờ ám phải đương đầu nhiều lối tẻ bây giờ chúng ta phải làm gì xưa phật dạy đệ tử các con phải lấy giới luật làm thầy thực hành bát chánh đạo là chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ phá tan bóng tối vô minh tà kiến đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kinh Đại Niết Bàn Phật dạy, người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành dung gương huệ các màn si ám rải mưa bi dập đám lửa phiền pháp thân nương bát nhã thuyền niết bàn giải thoát bình yên lên bờ tại sao đức phật không cho chúng ta tin theo tà giáo vì nó cũng mang tính chất từ bi hỷ xả bởi thế Phật tử đã quy y Phật rồi Không quy y quỷ thần Vì quỷ thần không phải là thánh nhân Chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử Thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc Giải thoát Trái lại Họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi Thế mà có nhiều người tin bướng Nghe càng Thờ cúng đủ thứ Khi nhìn vào Không biết họ đạo nào Theo nguyên tắc Bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà bạn thờ ông bà để một bên nếu nhà có lầu nên thờ phật tầng trên bạn thờ phật chỉ thờ phật thích ca di lặc nếu ai tu tịnh độ thì thờ phật di đà quan âm thế chí ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn phật nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp trên thờ phật kế ông bà dưới để đồ cúng kiến nên nhớ bàn thờ phải cho trang nghiêm không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông lư hương chân đèn chuông mỗi ngày cần lau quét cho sạch sẽ Nhưng cũng nên xét lại Cho dù chúng ta có quy y tam bảo thọ trì ngũ giới hay không Nếu gây tạo thập ác Vẫn bị ác báo như thường Ví dụ Như có một người thì quy y tam bảo thọ trì ngũ giới Còn người kia thì không quy y tam bảo thọ trì ngũ giới Cả hai đều phạm tội giết người cướp của Khi đưa ra tòa án xét xử Cả hai đều lãnh mức án như nhau nhưng người biết quy y tam bảo thọ trì ngũ giới Nếu lỡ phạm giới Họ biết đó là sai trái Tội lỗi Ăn năn sám hối Còn người không biết quy y tam bảo thọ trì ngũ giới Họ gây tạo tội lỗi Mà không biết đó là tội lỗi Lại còn cho thế là đúng Nên họ càng lún sâu vào con đường tội ác Người biết quy y tam bảo thọ trì ngũ giới thập thiện cho dù họ không giữ được trọn vẹn, nhưng ít ra họ cũng giữ được một hai giới, còn hơn là không giữ được giới nào. Hơn nữa, cho dù họ có gây tạo ác nghiệp, bị đọa đi chăng nữa, nhưng căn lành quy y tam bảo đó không mất. Khi trả hết ác nghiệp, sẽ gặp được chư Phật và Bồ Tát cứu độ họ, thoát khỏi cảnh khổ đau. Vì vậy, Chúng ta hãy dũng mạnh phát tâm quy y tam bảo thọ trì ngũ giới thập thiện Không có gì phải bận tâm lo sợ Theo Kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy Người công tà kiến, thời thành tựu được mười công đức sau đây một Được ý vui, chân thiện, bầu bạn chân thiện hai Tin sâu lý nhân quả, thà bỏ thân mạng, chứ không làm ác ba chỉ quy y Phật Không quy y thiên thần và ngoại đạo 4. Trực tâm chánh kiến Xa hẳn các sự ngờ vực thiết hung 5. Thường sanh nhân thiên Không xa đường dữ 6. Vô lượng phước huệ Thường tăng lên mãi 7. Dứt hẳn đường tà Chăm tu đạo chánh 8. Không lòng chấp ngã Bỏ hết ác nghiệp 9. Kiến giải vô ngại 10. Chẳng bị các tai nạn Đó là 10 công đức Nếu ai hồi hướng về quả vô thường chánh đẳng chánh giác Sau khi thành Phật Chứng được tất cả Phật Pháp Thành tựu thần thông tượng tài Ngược lại Trong Kinh Niết Bàn nói Nếu người nào si mê tà kiến hiện tại Tâm trí bất an Mê mờ làm điều tà dại não hại sanh linh khi quả thành thục sẽ đọa địa ngục ra khỏi địa ngục thọ thân súc sanh làm heo bò kiến mối nếu được làm người sanh vào nhà tà kiến đuôi điếc câm ngọng tàn tật tâm trí u mê thường mang ách nạn ưu sầu vào thân phật đã ân cần chỉ rõ tai hại của tà kiến chúng ta lẽ nào chẳng sợ hãi không từ bỏ nó hay sao? Sở dĩ con người khổ đau tổn giảm tuổi thọ sa đọa là do không giữ giới. Kim Trường A Hàm kể, thuở mới khai thiên lập địa, cõi đất này bằng phẳng, trang nghiêm, thanh tịnh. Chư thiên cõi trời quan âm hóa sanh xuống sống bằng niệm lực. Trên thân phát ra ánh sáng, có thần túc bay trên hư không, và họ sống ở đây khá lâu sau đó, có dòng suối ngọt ngào trào ra, giống như tô mật. Các vị chư thiên nếm thử thấy ngon ngọt, liền muốn uống một cách say mê. Vì thế, thân thể trở nên thô xấu, mất hết thần túc và ánh sáng trên thân cũng mất luôn. Thân cũng mất luôn, thân cũng mất luôn, thân cũng mất luôn, thân cũng mất luôn, thân cũng mất luôn, thân cũng mất luôn, thân cũng mất cục mất cục mất cục mất cục mất cục mất cục mất cục mất cục mất cục mất